xin kính chào ờ, quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của mình. À, hôm nay thì cũng như thường lệ một ngày thì mình sẽ cũng uh, ờ, tuần tú cùng các anh chị để ờ, chúng ta lại cùng đi phân tích thêm một cái doanh nghiệp mà kết quả kinh doanh của họ rất là nổi bật trong 20 năm 20 năm qua đúng không ạ? Hơn hơn 20 năm qua thì kết quả kinh doanh của họ rất là nổi bật. Thì uh, doanh nghiệp hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích đó là uh, công ty ờ, tập đoàn Ri tập đoàn Ri này um, Ri Corporation ờ, tổng công ty gọi là cái này là tổng công ty Ri á đây thì à, về tổng công ty Ri thì được thành lập vào năm 1997 và là công ty cổ phần được tên gọi là công ty cổ phần cơ điện lạnh Ri và ri và ri là một trong hai doanh nghiệp ở đầu tiên ở Việt Nam được uh, niêm yết trên trên sàn chứng khoán uh, cùng với ri đó là công ty của là Sam uh, và ri và Sam hiện tại đều uh, hoạt động theo hai mô đều hoạt động trong một cái mô hình là holding tức là hiện tại là có một cái công tổng công ty mẹ nó giống như Masan vậy á có một cái công ty uh, mẹ tên gọi là Ri á thì uh, <clears throat> một là phát triển các cái ờ, thành lập các cái công ty con mới với chức năng và nhiệm vụ uh, hoạt động hoạt động như một cái vệ tinh xung quanh các cái công ty mẹ và chị chịu cái sự điều phối của công ty mẹ đấy và các thương hiệu đó thì đều ờ, đều có thể một cũng có thể là mang tên thương hiệu của ri và cũng có thể là đặt dưới dạng một công ty tên một công ty khác giống như Masan ấy, Masan có gì có Masan uh, thực phẩm rồi Masan gì đó rồi có các cái bạn khoáng sản như công ty núi pháo hay là thịt Middeley hay là về Masan Wincomercare đấy đấy có thương hiệu đều có thể là đặt làm đặt chung một cái tên đối với công ty mẹ hoặc là tách biệt ra tách bạch ra à, thì nhưng mà đối với ri thì hầu hết tất cả các thương hiệu đều gắn lên chữ ri vào đều gắn chữ ri vào và ri thì đều đi theo một phương khác phương cái phương cách khác tức là để hoạt động dưới mô hình holding nhưng mà uh, tất cả các công ty con của Ri đều đều uh, do Ri thành lập và ờ, và phát triển lên còn ở Masan thì người ta dùng chiến lược nó nhanh hơn là M&A tức là mua bán và sáp nhập đấy thì cái chiến lược mà mua bán sáp nhập thì nó nhanh hơn và người ta có thể tận dụng được cái hệ thống cũ đấy chỉ có là thay đổi một số cái ban lãnh đạo và cơ cấu làm sao để nó phù hợp với cái hệ thống mới tích hợp được cái trong hệ thống mới đấy chính là cái điều khác biệt giữa Di và các cái doanh nghiệp khác đúng không ạ và trong qua nhiều năm hoạt động thì nhờ vào định hướng chiến lược sắc, à, sắc bén thì dân nhất đội ngũ lãnh đạo thì Di đã phát triển à, thành một cái à, công ty rất là lớn mạnh đúng không ạ hiện hiện nay thì Di đã mở rộng ra rất là nhiều lĩnh vực nhưng mà trong đó có bốn lĩnh vực chính là năng lượng nước sạch phát triển và cho thuê bất động sản cơ điện lạnh và máy điều hòa không khí đấy thì đây là quá trình thành lập của Ri thì năm 1997 thì Ri được thành lập ờ, công ty trên cơ sở là một đơn vị nhà nước về đối sau về sau nó đổi tên thành công ty cơ điện lạnh Đấy, 93 thì đội ờ, là một trong những đơn vị đầu tiên thực thuộc thực hiện cổ phần hóa thì quá quá trình mà thực hiện cổ phần hóa này là năm 1993 là nhà nước thí điểm cổ phần hóa các các cái doanh nghiệp thì Ri lúc đó thì không phải làm ờ, một trong cái sáu mũi nhọn của nhà nước để cổ phần hóa tuy nhiên thì à, ban lãnh đạo của đi tại thời điểm đó là xin à, nhà nước được thí điểm để cổ phần hóa để <clears throat> bởi vì sao tại vì lúc mà làm một doanh nghiệp nhà nước đúng không ạ thì à, bộ máy tốt nhưng mà là thiếu động lực để phát triển đấy tại vì hầu hết các ban lãnh đạo thì không có cổ phần ở trong công ty của mình cho nên nó thiếu động lực là như vậy thì năm 1996 thì công ty ra mắt sản phẩm máy điều hòa không khí Ritech Ritech đúng không ạ thì à, công ty à, ra mắt sản phẩm điều hòa không khí này sau khi mà có sự tham gia của à, một cái quỹ nước ngoài tức là một cái quỹ ngoại được vay được 5 triệu đô la dưới dạng gọi là cổ phần không chuyển đổi ở ờ, trả cổ phần trái phiếu không chuyển đổi kiểu như vậy thì năm 1997 thì Li phát hành trái phiếu đầu chuyển đổi đầu tiên cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đấy thì năm 2000 thì công ty đây niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đấy thì uh, tại vì các bác các bạn biết là sao tại mình có một câu chuyện là uh, lúc đó là, uh, là bộ máy tốt lãnh đạo tốt công nghệ tốt nhưng mà cái nút thắt của trai lúc đó là gì thiếu tiền thì uh, uh, thì bỗng một ngày á, có một vị khách Ờ, là đến gõ cửa ờ, công ty đi à, là bởi vì người ta nghe tin là ở Sài Gòn có một cái công ty ờ, rất là năng động đúng không ạ làm ăn rất tốt mà năng động mà người ta đến gõ cửa đến xin tìm kiếm cơ hội để đầu tư hợp tác làm ăn thì nắm bắt cơ hội này thì hai bên cùng chí hướng đúng không ạ một bên có tiền một bên có có năng lực hai bên hợp kết hợp lại thì uh, sau khi mà kết hợp thì về à, sau khi có dòng tiền á, thì bắt đầu đi cho ra cái sản phẩm uh, máy điều hòa Ritech vào năm 1996 này này và sau năm 1997 á, thì bắt đầu phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài tức là đơn vị người ta đầu tư 5 tỷ 5 triệu đô la vào lúc đó thời điểm đó thì các bạn biết 5 triệu đô la vào thời, thời điểm năm 1997 nó rất là lớn rất là lớn và công ty đầu tiên à, niêm yết trên cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam mình tin chắc rằng cái cái, cái mà việc à, cái việc mà niêm yết cổ phiếu này nó có sự tham vấn của các cái tổ chức nước ngoài để ở bên kia tại vì ở nước ngoài ấy, thì cái thì à, cái mà thị trường chứng khoán á, người ta đưa à, phát triển từ rất là lâu đời rồi thì có mình nghĩ à, là có sự tham vấn của các cái đơn vị kia thì bắt đầu ri là, là một trong những đơn vị hai một trong là hai đơn vị đầu tiên mà niêm yết cổ phiếu và đến tới năm 2001 đó, thì ờ, tham gia lĩnh vực phát triển bất động sản và khởi khởi công xây dựng tòa nhà Ethel thì để mà phát triển ờ, tham gia lĩnh vực bất động sản này thì sau khi mà Ly gặp Di ờ, bản thân Di gặp một số khó khăn khó khăn khi mà các cái thị trường uh, các cái biến đổi về tài chính Đấy, các, cái, các có các cái biến đổi trong đời sống xã hội thì đi tái cơ cấu lại thì di chuyển à, di chuyển tức là, là sắp xếp lại công ty và ban lãnh đạo sắp xếp lại công ty và di chuyển về Tân Bình quận Tân Bình à, và bắt đầu là xây dựng cái tòa nhà e town này thì diện tích ở đâu đó chỉ khoảng à, 30.000 mét vuông và sau khi xây dựng hệ thống e town cái tòa nhà e town này này thì nó được lấp đầy trong vòng 18 tháng thì đây là một trong những cái động lực để mà đi tham gia vào lĩnh vực phát triển và cho thuê bất động sản đấy thì uh, à, ngay sau đó thì Ri đã tích hợp mua lại đất rồi xây dựng và cho thuê với hơn 80.000 mét vuông bất động sản um, 80.000 mét vuông sản được xây dựng mới đấy thứ hai là năm 2009 là khởi công xây dựng tòa nhà Ri sau Ri sau năm 2010 thì mở rộng đầu tư vào mạng năng lượng đúng không ạ thì ờ, qua các cái thời kỳ vì gặp khó khăn để tái cấu trúc nữa thì từ các cái từ kinh doanh mang này mang kia thì à, bắt đầu Miri bắt đầu nhận thấy là cần phải có những cái bước đi nó bước đi bước điểm nó an toàn hơn thì các bạn thấy là hiện tại đi đầu tư vào mạng năng lượng này mạng nước thì các bạn thấy là năng lượng và nước nó là hai hai cái ngành mà gọi là ngành phòng thủ của của nền kinh tế hầu như quốc gia nào đều có hai mảng này hết đúng không ạ và hai mảng này là cái hạng kể cả thì, kể cả mà thị trường có biến có biến đổi làm sao đi nữa thì hai mảng này nó vẫn mang lại cái dòng tiền đều đều không có thể nó không thể là phát triển nó không có bứt phá hay bứt, bứt phá một cách ngoạn mục hay là mạnh mẽ nhưng mà nó có dòng tiền nó vẫn rất là đều đúng không ạ và không khó khó khả năng mà để nó có thể là lùi đúng không ạ nó không tại vì nhu cầu lúc này con người lúc nào cũng có uh, nó xuất phát từ cái gì xuất phát từ nhu cầu cơ bản của con người đúng không ạ chúng ta có thể không đi chơi không mặc đồ đẹp nhưng mà chúng ta cũng phải xài điện đúng không ạ một quốc gia mà không có điện thì giống như trở về thời kỳ tối cộ, đấy hay là chúng ta có thể không ăn nhưng chúng ta buộc phải uống nước đấy đó chính là lý do ra đời tại sao ờ, mà mà đi lại tham gia vào hai cái ngành là phòng thủ như vậy năm 2014 thì ờ, công ty cổ phần Thụy Điển Thác Bạt thành công ty con Đấy. năm 2015 hoàn tất chuyển đổi trái phiếu phát hành cho phát hành năm 2012 cho Platinum Victory quỹ uh, quỹ uh, à, Platinum Victory á tới năm 2017 để tổng diện tích văn phòng cho thuê tăng lên 34.000 m2 mới với tòa nhà Ethel Central và năm 2019 thì tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và nâng tổng diện tích tích văn phòng cho thuê đạt gần 150.000 m2 với tòa nhà Ethel Ethel 5 đúng không ạ? thì tại sao ly lại tham gia ly lại tham gia vào lĩnh vực là năng lượng tái tạo này bởi vì cái xu hướng mà năng lượng tái tạo nó sẽ, sẽ là xu thế trong tương lai à, mình lấy năng lượng tái tạo như năng lượng điện mặt trời này năng lượng gió này năng lượng thủy triều này kiểu như vậy nhưng mà ở Việt Nam mình thì mới phổ biến là năng lượng gió và năng lượng điện mặt trời còn cái cái cái loại năng lượng thủy điện á thì uh, nó cái hạn chế là gì thủy điện bởi vì các cái các bạn biết là hiện tại ờ, là cái thế giới đều dính theo cái hiện tượng là gì hiện tượng là nó biến đổi khí hậu toàn cầu ấy, lượng nước ngày càng ít đi cái thứ hai nữa là xây dựng quá nhiều đập hồ chứa thì nó sẽ làm cạn cái dòng chảy của tự nhiên đấy và nó có thể là nó sẽ gây ra những trận lũ lụt đấy lũ lụt chính vì vậy mà mình thấy năng lượng ờ, điện thủy điện thì nó thực sự nó không bền vững nó không bền vững chính vì vậy mà Ri đã nhanh nhanh tay và đầu tư vào năng lượng tái tạo đúng không ạ và đối với năng lượng thủy điện ạ thì có những năm nước mưa nó nhiều mà có những năm thì nước mưa nó ít đấy mà khi nước mưa nó ít thì kho thì ờ, thủy nước không có nước để phát điện kiểu như vậy và nếu mà nước mưa nhiều đúng không mưa nhiều thì ờ, đập cái đập chứa thì nó đầy đầy thì phải xả xả thì gây lụt cho dân bên dưới loanh cái vòng quả vòng cái vòng luân quẩn đó nó bao nhiêu năm nay nó vậy rồi thì à, năm 2020 ấy, đi tái cấu trúc tập đoàn theo mô hình holding và giới thiệu ban tổng giám đốc mới thông qua lệnh chuyển giao thế hệ điều hành thì à, hiện năm hiện tại thì bà um, ban lãnh đạo mới của ri thì có có thêm một tổng giám đốc đúng không? thay thay thế bà thuyền trưởng đã lãnh đạo từ ri từ năm 1993 đến hiện tại đến năm 2000 đến năm 2000 và năm 2021 thì Thụy Điển ờ, thương Thụy Điển thương con thương con tum và dự án Thụy Điển gió trà vinh về một lợi hại hai phú lộc hai bắt đầu vận hành thương mại và công ty Thụy Điển Vĩnh Sơn sông hình trở thành công ty con đúng không ạ thì ờ, quá trình phát triển của Ri á quá trình phát triển của Ri thì gắn liền với ờ, thuyền trưởng bà Nguyễn Thị Mai Thanh và hiện tại bà đang là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ri và bà Mai Thanh á, đã, đã ờ, đã lãnh đạo Ly từ năm 1993 tới nay lúc bà khoảng 33 tuổi 33 tuổi thì lúc đó thì uh, Ri rất là trẻ chỉ là một cái xí nghiệp mà uh, cơ điện lạnh thôi và hầu như là không có cái trang thiết bị máy móc gì cả thì bằng cái sự sáng tạo uh, sáng tạo rồi uh, nhanh nhạy trong uh, trong các hoạt động kinh doanh á, thì khi mà sau khi mà tiếp nhận tiếp nhận tiếp quản cái hoạt động uh, kinh doanh của Ri á từ um, từ phó giám đốc trở thành đến tổng giám đốc á thì bà lúc đó thì ờ, Ri hầu như là kinh doanh uh, rất là chấp vá đúng không ạ thì uh, hầu như là tất cả các cái khi bà bà bà bà bà Thanh thì tiếp nhận công ty Ri này thì tất cả các cái ban lãnh đạo khu đồng loạt từ nhiệm đồng loạt từ nhiệm dẫn đến rất thiếu hụt rất là nhiều nhân lực thì Ri đã từ nhanh chóng là mua các cái sản phẩm về điều hòa tủ lạnh về sửa chữa và bán lại đấy qua đó thì có thể ờ, giúp doanh nghiệp tồn tại và sống sót ở giai đoạn đầu khi khi mà nó khó khăn <clears throat> các mạng là ờ, tiếp theo là các cái mạng hoạt động của tập đoàn thì ờ, ri uh, hiện tại hoạt đang hoạt động trong bốn cái mảng chính là gì năng lượng này nước này cơ điện lạnh này thương mại cơ điện là uh, văn phòng uh, văn phòng cho thuê và bất động sản này cơ điện lạnh và thương mại này thì ri uh, các bạn nhìn đây các bạn thấy không ạ G à, energy này tức là gì năng lượng ạ thì đầu tư vào các dự án thủy điện này, năng lượng mặt trời điện gió và với nhiệt điện tổng công suất khoảng 2.734 à, MW nước thì có Thủ Đức Tân Hiệp uh, Vinaconex rồi nhiều lắm với, với tổng uh, với tổng công suất sản xuất là khoảng 1,2 triệu mét khối trên ngày văn phòng cho thuê bất động sản thì hiện tại là à, với tòa nhà Huy Ly đang vận hành có tòa nhà với tổng diện tích là khoảng 144.000 ờ, m2 cho mình cho là 145.000 m2 này tổng diện cho thuê và tăng lên gần khoảng 200.000 m2 khi mà thâu 6 chính thức chính thức đi vào hoạt động thì à, về cơ đình lệnh và thương mại thì thì hiện tại Ri là nhà đầu nhà đầu cơ nhà thầu về hàng đầu về cái cách mạng này đúng không ạ rồi đây là sáu các cái công ty thành viên của G là công ty về điện á thì có công ty uh, thủy điện Thác Bà à, thủy điện Mường Hun rồi à, thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh thủy điện uh, Trà Vinh thủy điện thuận Bình thủy điện thủy điện GC Holding đấy công ty liên kết à, đây là các công ty liên kết về à, về thủy điện đó là công ty thủy điện Đắc Mơ này công ty thủy điện à, Sóc Phu Miêng này công ty thủy điện sông Ba Hạ này công ty có, có phần thủy điện miền Trung này thủy điện Bình Điền này nhiệt điện Ninh Bình này <coughs> nhiệt điện Phá Lại này đấy tức là có 6 công ty uh, 6 công ty còn và bảy công ty liên kết đấy thì đối với các cái công các cái, <coughs> các công ty điện này này thì hàng năm nó đều mà cung cấp cho một cái sản lượng về một dòng tiền đều đều cho um, ri đấy thì cơ rồi à, tiếp theo là về lĩnh vực nước thì ri tham gia vào à, có hai công ty à, đi đăng sơ hai công ty thành viên đó là à, một một công ty thành viên đó là công ty trách nhiệm hoạn à, TK cộng lĩnh vực hoạt động chính là cấp nước à, tư vấn về dịch vụ kỹ thuật nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực cấp và cấp nước và xử lý nước đấy và TK Cộng đã cung cấp dịch vụ đến à, nhiều nhà máy ở trên khắp Việt Nam mình và đại gia trên khắp lãnh thổ như là Phan Rang này, Hưng Vinh Hưng Vịnh Nghệ An này, Việt Trì ở Phú Thọ này, cả Bọ Cạnh ở thành Khánh Hòa. Các công ty liên kết à, với gì như là BO Thu Đức này, à, đầu tư nước Tân Hiệp này, đầu tư kinh doanh nhà nước sạch Sài Gòn này, đầu tư nước sạch Sông Đà này, cấp thoát nước Khánh Hòa này, cấp nước thu Đức, cấp nước gia đình và cấp nước nhà bè. Đấy. Tiếp theo là về à, Ziland thì Ziland hiện, hiện tại là sở hữu ba công ty thành viên là công ty cổ phần bất động sản Song Mai, bất động sản Tân Hải bất động sản Song Long à, văn phòng cho thuê về mạng văn phòng cho thuê thì có cao ốc E-Town này 12345 và đang là hoàn thiện E-Town 6 à, ở, ờ, ở, ờ, trụ sở các công ty này thì ở 364 Cộng Hòa rồi à, thêm tòa nhà E-Town uh, e Central này Retown này, Bà Hom này, Nguyễn Trại, Mason hay là tòa nhà IDC tiếp theo là công ty về điện lạnh thì sở hữu hai công ty là công ty sản xuất và dịch vụ uh, Repro Repro và thương mại dịch vụ uh, ờ, GLMC đấy đây thì hiện tại là đây là cái bảng báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất của 6 tháng năm 2000 đến tính đến ngày 30 tháng 6 uh, ờ, năm 2022 và ở trên bảng này các bạn có thấy được uh, là có sự so sánh cùng quý của năm 2005 trước và năm nay và là lũy kế từ đầu năm đến quý quý này mọi người nhìn là trên có thể thấy được là cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm trước chỉ là 1.016 à 1.600 tỷ nhưng nên năm nay thì lên 2.000 lên khoa hơn 2.000 tỷ đúng không ạ và lợi lũy kế từ đầu năm đến nay của năm trước thì chỉ khoảng 2.800 à, tỷ nhưng đến năm nay thì lên 4.000 tỷ rồi tức là nó tăng thêm 1.200 tỷ tăng lên 1.200 tỷ đó là doanh thu nha còn à, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết này thì uh, lợi nhuận đầu công ty liên doanh liên doanh liên kết là năm trước trong quý 2 năm trước thì chỉ là 134 tỷ thôi nhưng đến năm nay thì lên 228 tỷ tức là uh, từ các cái công ty về cấp nước uh, thủy điện đấy tại vì có bọn gì có bọn thêm một phần vốn vào đó mà thì thành công ty liên doanh liên kết mà đấy và cái lũy kế năm ngoái thì lên 300 tỷ ở, khoảng nằm tầm 300 tỷ thì hiện tại thì uh, lên đến hơn 400 tỷ rồi đấy lợi nhuận hoạt động kinh doanh là đây là một cái cái cái cái hiện tại hiện tại mới là cái quan trọng này lợi nhuận hoạt động kinh doanh ở năm trước thì uh, à, quý ở năm trước chỉ là một ngàn một hơn một ngàn tỷ nhưng đến năm nay thì là là một ngàn tám trăm một ngàn tám trăm tám mươi tám tỷ đấy còn uh, quý ơ quý hai năm trước chỉ là năm trăm hai tám tỷ nhưng quý nay quý hai năm nay thì lên tám trăm ba mươi sáu tỷ tổng lợi nhuận trước thế ở năm trước là 1069 à, tỷ và lũy kế từ đầu năm đến nay của năm nay thì 1891 tỷ đúng không ạ và tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đối với năm trước quý ở quý 2 năm trước là 530 tỷ và ở hiện tại là 844 tỷ đây chi phí lợi nhuận sau thuế thì nó tăng tương ứng như vậy và tăng là tăng rất là nhiều đúng không ạ đây rồi à, đó trên kia là báo cáo tiếp theo là một cái số phần về tiếp theo là về báo cáo về hoạt động tài chính à, mấy cái này rồi mình chắc không cần đâu chúng ta chỉ coi phần quan trọng cái phần quan trọng nhất thôi còn mấy cái cái kia thì thôi tại vì mình nghĩ là nó không à, nó không cần thiết này. đây là kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Ri này Đó, doanh thu tăng trưởng đều này tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 15 phần trăm mà tỷ lệ tăng trưởng kép à, đối với nhuận lợi nhuận sau thuế tỷ lệ tăng trưởng kép là 12 phần trăm đấy thì có thể các bạn có thể xem Ri là một trong những doanh nghiệp là tăng trưởng đều đều hàng năm đúng không ạ Về chỉ tiêu nội bật 6 tháng đầu năm 2022 thì uh, doanh thu hợp nhất đạt hơn 4.000 tỷ. Nhiều khi này mình đã nói tăng 44,3% so cùng kỳ và đạt hoàn thành 43,8% kế hoạch doanh thu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.290 tỷ tăng 61,4% so cùng kỳ và hoàn thành 62,5 kế hoạch lợi nhuận <clears throat> hai mảng kinh doanh chính có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh là mảng năng lượng tăng 116,5% và mạng nước tăng 23,3%. Đấy. Thì nợ ờ, nợ vay giảm thì là, là giảm 2,7% là do nợ vay tài chính giảm từ 4,7 đến dẫn đến nửa dòng ờ, giảm 3,3%. Ờ, Vì thông qua việc quản lý trong thì chặt chẽ để đảm bảo nguồn tài chính cân đối để duy trì hoạt động kinh doanh tận dụng các cơ hội đầu tư mới để hướng đến dòng tiền bền vững đúng không ạ thì à, các bạn có thể đánh giá là ri là một trong những doanh nghiệp làm ăn rất là chắc chắn đúng không ạ làm ăn rất là chắc chắn về mạng năng lượng thì à, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 22 của ri đạt khoảng 2.613 tỷ đồng điện này có thụy điện thì đạt 650 tỷ đồng này à, mặt trời thì giảm 16,3% so cùng kỳ điện gió thì ờ, lợi nhuận đạt 112% tăng 4 lần so với cùng kỳ cùng kỳ bán lẻ điện bán lẻ để đóng góp 14 tỷ lợi nhuận tăng 99% so cùng kỳ này nhiệt điện này à, đóng góp kết quả giảm tại vì các bạn à, các bạn thấy năm nay là cái giá than nó cao như vậy thì cái lợi nhuận nó giảm là đúng rồi nhiệt điện ghi nhận kết quả giảm này đúng không ạ tại vì giá nhiên liệu tăng này Đấy, và nhiệt điện được uh, ưu tiên thấp hơn các cái các cái loại điện khác rồi điện thương phẩm này để mặt trời áp mái này đúng không ạ rất là nhiều đây là kết quả kinh doanh cho thuê văn phòng và bất động sản lần lượt tăng 4 4,5% và 13,4% sau cùng kỳ và tỷ lệ lấp đầy và các tòa nhà văn phòng cho thuê đạt trên 98% trong đó e Tower 2 và e Tower 5 và e Tower Central có tỷ lệ lấp đầy 99,9% đấy bởi vì các tà thao tại vì các cái tòa nhà đó là nó vị trí nó đẹp đắc địa và giá cho thuê nó hợp lý nữa cho nên là nó phụ phụ này là đúng là đương nhiên thôi và đặc biệt là dự án e thao 6 tiến độ thi công đến ngày 30 tháng 6 hiện tại là dự án đã hoàn thành hoặc hạng mục đóng cọc với tường và nhà thầu chính bắt đầu thi công xây dựng từ ngày 5 tháng 5 2022 đến dự dự án hiện đang được triển khai phần hầm dự kiến ngày 31 tháng 12 2022 thì thi công xong phần hầm của dự án thì à, đến thi công vận hầm chắc phải đến 6 7 tháng thì các bạn thấy là cái quy mô dự án nó đến như thế nào đúng không ạ đây thì ở à, đây nhuận từ uh, Retech, uh, à, GME, Repro và Retech uh, LMC rồi uh, tiếp theo là về cái phần cổ phiếu của Ri hiện tại Ri uh, à, đợt vừa rồi là các bạn mọi người thấy là nó đi lên rất là tốt này đúng không ạ? Đi lên này. Đi lên rất là đều và nhịp vừa rồi nó chỉnh hai tái xong đi lên. Nó đi lên, đi lên và có chỉnh xuống nhẹ báo đầu lại đi lên tiếp và nhịp vừa rồi đây thì có giảm nhẹ, có có sự điều chỉnh giảm thì nó vẫn đặt và quay lại cái vùng đền cũ và tiếp tục sideways. Mình nghĩ đi đối với Ri e nó phải có tiếp tục những cái nhịp đỉnh chỉ lên đây này cho nó xuống. Đây, thì chúng ta có thể canh nhịp những nhịp ở đoạn này để chúng ta có thể mua mua đối với đi <clears throat> với một doanh nghiệp tốt như vậy thì không có lý gì mà đi có thể giảm sâu nữa đấy và về dài hạn thì nói thì đi thì vẫn đang là một trong những công cổ một trong những cái cổ phiếu mà nó đang uh, xu đi tăng xuống lên đấy đúng không ạ chúng ta có hai hướng để về để